nhớ rung ngõ lạnh mùa gò mong có nhớ thắng lại cùng chế mùa thao có lùi tầm di lưu hành giờ tu ninh và cũ nó lưu thạc lưu lưu tại tôn trả ia tôi mù giết đột số lưu hà để đôi chán đôi chỉ cho nhia nghĩ lo đưa trâu cũng lông xia tới trị nghĩa cho lý xì tờ hãy lo khai kia tao ya chia ya luôn chỉ mơ tiền kia tờ cụ tơ cạnh sao ta lên nó lo cũng giờ sao có ý linh tu nanh ngua của tao lu Giọt xuân nu có luôn tuyến xì Sủa xì lì cũng dạy có tua Giật nó chua nó ráo nó mỏ Lo dân có chỉ tao kênh do Đã có yêu có nhỏ kênh đời Ê họ sợ kênh đời y sao Tụi kênh ba tiết tao hay lu Đó cú mua tao kê hoa xì Kê xì chi trong ly xưa xa Dạy yêu xa bỏ con bọc chàng Do giá ta ư mù ua kê Thì non trên anh tam bỏ ta Sợ ly chào lo xa thấy có Tiếc cũng non gắt xin đây hào Yêu nó trao lo tôi cứ cho cho là có chẳng ta hậu kèm bao sure là một cửa thì tê ô tê như chỉ để chúng chi cũng tiêu ly trong thế bao và chỉ sau cũng có tí tu diễn đàn chủ rộng tương gạo hậu cũng xe tia hậu cũng chừng rồi ya tình trong có ý linh giờ tu nâng rung gạo tiệt có chế ia rung gạo cơ cho núi chỉ sau tên lại đê bỏ lò tên nên sẵn con mông nhà bê trong chàng xin cha cho cho ba tay nhon rồi tia cho cô kia cũng sáng mua bỏ con lùa còn đến đấy bao cần gò lì ông gò mông sạp chi thống tê yêu và chà một xa mà có hai và lúa thông nước tua là những giờ vô lúc sau giờ loạn giờ có suy cú lú lý mà có y lên giờ tu lên mà cú lú cha cha cần cha trò có bao mong phó lặn cho lo tê chi ta giờ trò dạ và yo lọt trâu theo lọt bao ước sao kể luôn sợ yo đu lì luôn chạy tay chạy yêu khai tao kể mò xia sao kể yêu yo lọt trời tao yêu chi thâu lọt với tu có chuyện tu cũng on xia qua một yết cái chim đi lo tại kia giờ cũng sẽ có mù lo in từ qua cũng cái tia cú yêu kia trở lo cho có qua xia lo nhau tao cũng nâng sống mù chơi để đuôi tụ chia chả lu xia chỉ xí tao tao dạ giá cho khó bỏ thay kế lu chỉ muốn nu có ư xí tao cú kia sao thế có nơi mong và chỉ do tụ mua kế lu có nữ phụ y không hồng rung tỏ lo sống như và xinh gặp cú tao ta tao mù để con có nữ cho ư sơ tiền lu chỉ sau cú sao kế thế tiền yo lon xiên tao ư plan mù I tu j'en touchais pas, et nous t'as eu des jours. xa cho sợ đâu chỉ ta lý thọ xa mà cho tổ lũ ở nhớ trò ở thiên linh cầu tận đây nó thọ có ư lo shi bao nó nhà li họ răng gâu nó danh xứ của tao mua đồ đồ đồ kia giờ thì chỉ tao mua đồ đồ để có cả luôn cho của kia giờ thì cũng nói chỉ luôn cho giờ thì tao có lo đủ là của giờ luôn ta sẽ thành trường có lợi sợ chết luôn lên sẽ vô tha có cuộc càng là mình có muốn có cuộc càng của sợ ý sa rồi có thả ý mình bèo sẽ của nó cũng muốn sơ mùng tao là lúc có cho điện nó sẽ của tao có ủ của sẽ cùng ý chạy của ý lối chờ tao có lộ ủ của nghệ nhá đó sẽ ba sao lúc chơi gì sẽ của rong sai đi rồi tê có cuộc càng là mình có muốn à? mình có nụ nô thơ cho anh cháu thiết cho có tia cô nụ cờ xa cầu cò nó uống nhà cho nó chỉ lúc cho có là giờ chết tôi lần chơi quá thẳng có một cả nam em có muốn có một cái của sai isa cho có thấy mi bèo sai của nó cũng mất ra mong là lúc ở cho điện nó sẽ của tao có ô của sẽ của ý chạy của ý lối chờ tao có lò ô của nhẹ nhàng là sẽ bắt giờ lối chơi gì sẽ của rong xa liền hương tê có qua cả là mình góc môi